Chào anh em, trong trận đấu này mình sẽ đưa thủ môn Max Under the Tigan làm tiền đạo trung tâm để xem trận đấu diễn biến như thế nào. Mời anh em hướng về màn hình và cùng theo dõi.